Các bạn thân mến, trên trang chia sẻ video lớn xã hội Trung Quốc vừa qua, đã đăng tải đoạn nội dung chia sẻ, bàn luận về công tác chống dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam và sự ảnh hưởng của dịch bệnh tới nền kinh tế Việt Nam. Đại dịch COVID-19 diễn ra từ cuối năm 2019 đến nay, gây ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả các quốc gia trên thế giới, hiện vẫn đang diễn biến phức tạp. Kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng, kinh tế Việt Nam cũng chịu tác động không nhỏ từ đại dịch COVID-19. Khởi nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc, vào cuối năm 2019, đến nay, đại dịch Covid đã bùng phát ở hơn 200 quốc gia. Mỗi ngày, thế giới có hàng trăm ngàn ca mắc mới, hàng nghìn người tử vong và chưa có dấu hiệu chứng lại, thậm chí lây lan nhanh tại một số quốc gia sau khi nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Đại dịch Covid đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả các quốc gia trên thế giới và đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, đẩy thế giới và nhiều nước rơi vào khủng hoảng kép về y tế và kinh tế, về kinh tế, hầu hết các quốc gia rơi vào suy thoái nghiêm trọng, kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm mạnh, trong đó có Việt Nam. Việt Nam là một quốc gia có độ mở nền kinh tế lớn, hội nhập quốc tế sâu rộng, cũng chịu nhiều tác động của dịch bệnh Covid. Mặc dù nước ta đã có sự kiểm soát dịch bệnh thành công bước đầu, nhưng Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, gây gián đoạn chuỗi cung ứng sản xuất và lưu thông hàng hóa, một số ngành như xuất, nhập khẩu, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, y tế, giáo dục, lao động, việc làm bị tác động trực tiếp, nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô, Việt Nam được đánh giá là một trong số ít các nước kiểm soát tốt dịch Covid, nhưng vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng đối với nền kinh tế. Sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và quay trở lại tại Việt Nam mà chưa có vaccine điều trị được sản xuất hàng loạt, buộc các quốc gia phải sử dụng các biện pháp như giãn cách xã hội, đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Cho tới tình hình hiện tại, theo Bộ Y tế, ngoài vaccine của công ty AstraZeneca Việt Nam đã đặt mua 30 triệu liều và được COVAX viện trợ 30 triệu liều cho năm 2021, nếu muốn có đủ vaccine cho mọi người dân có chỉ định có vaccine tiêm chủng, theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Việt Nam cần 150 triệu liều vaccine trong năm nay. Do đó, trong tuần này, Bộ Y tế sẽ tiếp tục đàm phán mua vaccine ngừa COVID-19. Các hãng vaccine mà Việt Nam đang thương thảo là vaccine của Nga và Mỹ. Dự kiến ngày 8 tháng 3, những liều vaccine đầu tiên sẽ được tiêm cho người dân Việt Nam. Trước hết, vaccine được triển khai tại 18 cơ sở đang điều trị bệnh nhân vaccine, ưu tiên những người trực tiếp tham gia quá trình điều trị bệnh nhân, tập trung cho 13 tỉnh có dịch, trong đó ưu tiên nhất cho Hải Dương. Những người được tiêm chủng sẽ được quản lý, theo dõi bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, có chứng nhận điện tử đã được tiêm vaccine, chủ đề video công tác phòng chống dịch COVID tại Việt Nam thu hút được rất nhiều bình luận và ý kiến từ cư dân mạng Trung Quốc. Có rất nhiều bình luận khá ngạc nhiên về công tác chống dịch của Việt Nam, có rất ít ca dịch trong khi Trung Quốc và các nước châu Âu thì ngược lại. Ngược lại cũng có những bình luận cho rằng Việt Nam còn nghèo nên dịch không thể nhiều như các nước phát triển. Mở đầu bình luận Lần này là do sự nhập cảnh của người Nhật, nếu không Việt Nam sẽ không phát hiện có trường hợp bệnh. Tuy nhiên, virus ở Việt Nam lần này là virus biến thể của Anh. Xin lỗi, Việt Nam thực sự là nơi phòng chống dịch tốt nhất, tại sao bạn nói Việt Nam là nơi tốt nhất về phòng chống dịch? Chúng ta không tệ trong chuyện đó, nhưng tại sao chúng ta không có tên trong danh sách ở những nước phương Tây vậy? Tình hình dịch bệnh ở nơi nóng thì dễ kiểm soát, thời tiết nóng mùa hè, nên Trung Quốc đã kiểm soát dịch tốt và rất khó để kiểm soát dịch trong những ngày lạnh. Đối với thời tiết ở Việt Nam, kiểm soát dịch bệnh không phải là một vấn đề lớn, Khí hậu miền Bắc Việt Nam cũng giống như Quảng Tây, mùa đông nhiệt độ thấp 6 độ, cận nhiệt đới không phải nhiệt đới. Chủ úc đã cho tôi một cái nhìn mới về các nước láng giềng. Tôi đã đến thăm Đà Nẵng, Nha Trang và các thành phố khác của Việt Nam 10 năm trước. Nhưng tôi thấy các bạn có xu hướng nói xấu Trung Quốc, mỗi quốc gia đều có những vấn đề và lợi thế riêng. Quan hệ của họ với Nhật Bản và Hàn Quốc là hài hòa hơn, và hiện nay quan hệ của họ với Hoa Kỳ cũng đã và đang được cải thiện hãy cẩn thận với Việt Nam. Thực tế là, các vấn đề của Việt Nam và mối quan hệ của Trung Quốc ngày càng phức tạp. Chỉ cần Việt Nam không quan hệ quá tệ với Trung Quốc, thì Việt Nam rất dễ trở thành nước có thu nhập cao. Ngược lại, Trung Quốc là phòng chống dịch bệnh thực sự tốt, có giám sát, cũng có thực hiện chống dịch. Báo cáo thử nghiệm vaccine cho khỉ đạt hiệu quả tốt. Số ca nhiễm thực sự rất ít so với Trung Quốc, Việt Nam không tự sản xuất được vaccine, các thiết bị xét nghiệm, tất nhiên phương pháp phòng chống dịch cũng khác, cái gì cũng phải nhập khẩu. Quảng Tây đã tặng một lô vật tư y tế, 400.000 khẩu trang, thuốc khử trùng, quần áo bảo hộ cho tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam vào ngày 8 tháng 2 vừa qua. Không phải quốc tế đang khoai khoang rằng Việt Nam đang làm tốt công tác phòng chống dịch hay sao? Nhìn chung, có vẻ như các nước nhiệt đới có tỷ lệ chữa khỏi tốt hơn và tỷ lệ tử vong thấp hơn, tham khảo Thái Lan và Singapore. Việt Nam chắc chắn sẽ học hỏi Singapore và không dám phong tỏa, vì nền kinh tế không thể đủ khả năng, chủ yếu là ổn định tâm trí người dân. Tôi thích miền Nam Việt Nam hơn, ít nhất là miền Nam Việt Nam khoan dung và không tham gia vào chủ nghĩa dân tộc. Tôi đã đến Vũ Hán trong một tuần và bị cách ly 14 ngày, Đến nay đã hơn một tháng, tôi vẫn bị phân biệt đối xử, chưa kể người Trung Quốc ở nước ngoài. Nên báo cáo cấp trên, thời gian ủ bệnh trên 14 ngày. Thực ra đây chỉ là sự hoảng loạn, tôi hy vọng bạn có thể hiểu, rồi sẽ qua thôi. Vũ Hán cũng cần thiết lập lại hình ảnh của mình. Trung Quốc hiện có hàng chục ngàn trường hợp và Hàn Quốc dưới 1.000 trường hợp. Nếu Hàn Quốc vượt qua con số chục ngàn, Việt Nam chắc chắn cũng đối xử Hàn Quốc giống như Trung Quốc. Tôi cười quá trời, vào thời điểm Trung Quốc chỉ có 2-3 nghìn trường hợp, Việt Nam đã cấm nhập cảnh và có nhiều hành vi thiếu thân thiện. Không thể tính được như vậy, dân số Hàn Quốc bao nhiêu? Hàn Quốc hiện đang gặp nguy hiểm. Hàn Quốc cũng giống như một trong những tỉnh của chúng ta, nếu Hàn Quốc bị mắc hàng chục ngàn ca, sau đó thì cũng giống như Hồ Bắc, Hàn Quốc trực tiếp sụp đổ. Vì vậy, không cần phải xem xét tỷ lệ dân số. Bọn họ vốn là chống Trung Quốc đây là cái cớ hợp lý của bọn họ mà thôi. Chỉ có vài trăm trường hợp ở Vũ Hán khi thành phố bị đóng cửa, bây giờ tăng hơn 100 lần. Vì vậy, Hàn Quốc phải tăng ít nhất 100 lần. Việt Nam đã là bạch nhãn lang từ thuở xa xưa. Về tỷ lệ, Hà Nam, Quảng Đông nặng hơn của Hàn Quốc cũng nghiêm trọng, nhà máy Trung Quốc cho khỉ Việt Nam nghỉ việc. Việt Nam có luật bảo vệ người lao động. Đảng Cộng sản Việt Nam hùng mạnh như vậy sao? Hơn nữa bọn họ không làm thêm giờ, đưa tiền cũng không làm thêm giờ. Người Việt Nam không ngại sử dụng virus để viện lý do không đi làm, nghỉ phép có lương. Ha ha người Việt nổi tiếng là gian xảo và lười biếng, đặc biệt là đàn ông Việt Nam, Lo lắng từ những người đến từ Trung Quốc là điều có thể hiểu được, nhưng tôi không nghĩ họ lại lo lắng siết chặt như vậy. Tôi tự hỏi liệu kết cấu kinh tế của Việt Nam, thị trường trong nước hạn chế, và nền kinh tế phát triển nhanh như vậy, liệu nó có bị thiếu hụt bởi nguồn tiền nóng quốc tế không? Rất khó để trao đổi tiền tệ Việt Nam sang đô la Mỹ. Có, cách tốt nhất là mượn một khoản tiền của Việt Nam để đổi thành đô la Mỹ, chờ tỷ giá hối đoái của họ giảm mạnh đổi lấy đồng Việt Nam để trả lại. Thời tiết Việt Nam tương đối nắng nóng, nhưng ngược lại ước tính dịch sẽ bùng phát mạnh ở các vùng phía Bắc. Đố vui không có giải, cuối cùng Việt Nam sẽ chọn vaccine của nước nào? Tôi cũng thấy trên các phương tiện truyền thông Việt Nam, điên cuồng nói rằng người Trung Quốc gây ra dịch bệnh virus và virus này sẽ tiếp tục lây lan cho đến khi có vaccine. Không ai có thể đảm bảo rằng nó sẽ bị hoàn toàn loại bỏ, nhưng khả năng điều hành của chính phủ Việt Nam và điều kiện kinh tế dường như rất khả quan, các quan chức Việt Nam có nghĩ rằng việc thân châu Âu là tốt. Họ và Trung Quốc đã là láng giềng của nhau nhiều năm như vậy, chẳng phải họ nên thân Trung Quốc hơn hay sao? Vấn đề lãnh thổ, theo quan điểm của Việt Nam, liệu người dân có thể thân thiện với một quốc gia đã chiếm lấy lãnh thổ của mình không? Bạn sai, bởi vì là hàng xóm, vì vậy họ càng sợ hơn. Bạn sống cạnh người khổng lồ, bạn đánh bại cũng không thể đánh bại, di chuyển cũng không thể di chuyển, bạn chẳng thể làm gì. Việt Nam rất chống Trung Quốc. Châu Âu và Hoa Kỳ là tâm điểm lớn thứ hai của đại dịch, thực sự nguy hiểm. Mặc dù công tác phòng chống dịch bệnh ở Việt Nam cũng không tệ, tất cả quốc gia đều chiến đấu trong phòng chống dịch bệnh. Tỷ lệ đeo khẩu trang ở Việt Nam vượt qua cả Nhật Bản, trên thực tế, không khí môi trường rất tệ, hầu như tất cả mọi người di chuyển trên đường ở Việt Nam đều đeo khẩu trang, kể cả thời tiết nóng bức. Người Việt Nam vốn rất thích đeo khẩu trang, kể cả trời nắng to, đặc biệt là phụ nữ. Không có dịch bệnh, người Việt Nam cũng thích đeo khẩu trang, đặc biệt là phụ nữ. Họ dùng khăn ướt sau bữa ăn, rất thơm, Đơn giản là Việt Nam không có khả năng thực hiện thử nghiệm, kiểm tra trên quy mô lớn, nên không có sự sàng lọc và kiểm soát. Bởi vì họ không có công nghệ sinh học y học, những cuộc thử nghiệm chỉ đơn giản là không thể thực hiện được. Nếu họ nhập khẩu, một số lượng thuốc thử nghiệm như vậy là quá tốn kém. Vì vậy, ở những quốc gia đông dân như Việt Nam, nhìn châu Âu và Hoa Kỳ, chúng ta biết rằng dịch bệnh nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì chính phủ đưa tin. Việt Nam là quốc gia phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, một khi dịch bệnh bùng phát sẽ khiến chính phủ hoảng sợ, chính phủ sẽ phải đóng cửa các nhà máy. Đơn giản là họ không có khả năng chống chọi với tác động của suy thoái kinh tế. Giờ đây, khả năng biến đổi và khả năng sống sót của loại virus này mạnh đến mức nó tương đương với việc kiểm tra sức mạnh của một quốc gia và khả năng lãnh đạo của chính phủ quốc gia đó. Không sớm thì muộn, một đợt bùng phát ở Việt Nam cũng sẽ lớn như Ấn Độ, và chúng ta đã biết được mức độ lây lan của loại virus này, lây truyền qua không khí, thời gian ủ bệnh lên đến 14 ngày và một số lượng lớn các trường hợp nhiễm, không có triệu chứng. Chắc chắn sẽ là một sự ảnh hưởng lớn cho hầu hết các quốc gia nhỏ, hủy hoại về nền kinh tế. Tôi phải làm sao đây? Tôi sợ rằng dân Việt Nam sẽ chạy sang Trung Quốc nếu nó thực sự xảy ra. Lúc đó quân đội sẽ bao vây vùng biên giới, tôi nghĩ sẽ không quá khó khăn ngăn chặn nhập việc nhập cư bất hợp pháp, Rất lạ, tại sao Việt Nam lại muốn buôn lậu? Có phải vì biên giới chưa được mở không? Ở Quảng Tây, có những băng nhóm lừa đảo người Việt, lừa gạt người Trung Quốc làm việc bất hợp pháp. Những kẻ buôn người, những kẻ lừa đảo chiếm đa số. Chẳng bao lâu nữa Việt Nam sẽ nói mầm bệnh là từ những kẻ nhập cư trái phép từ Trung Quốc người ta không nói rằng một người Trung Quốc bị nhiễm virus, mà họ sẽ nói rằng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép để mang virus đến Việt Nam, để lây nhiễm cho người Việt Nam. Người Trung Quốc bị đổ lỗi do đại dịch ở Việt Nam. Không nói nên lời. Việt Nam thực sự đáng ghét như Hoa Kỳ. Khi tìm hiểu thì mình cảm thấy đất nước Việt Nam khá tốt nói về khía cạnh cuộc sống, Dịch đã hơn cả năm rồi mà vẫn chưa chấm dứt, hy vọng sẽ kết thúc sớm. Việc cách ly của Việt Nam là cho rất nhiều người ở chung cùng nhau, không bị thì cũng sẽ bị lây, cũng có ý kiến cho rằng ở nhiều người sẽ bớt cô đơn là việc tốt. Khi dịch lần đầu tiên xảy ra ở Trung Quốc, Việt Nam đã phản ứng rất nhanh. Lệnh cấm nhập cảnh của Việt Nam rất tốt, Việt Nam còn nghèo và không chữa được bệnh cho công dân, Việt Nam có sức mạnh thực sự rất lớn, không thể đánh giá thấp Việt Nam. So với Ấn Độ, Việt Nam rất triển vọng. Theo đó, tôi lại không muốn Việt Nam phát triển vì 88% người dân ghét Trung Quốc, đứng thứ nhất trên thế giới. Nếu chính phủ Việt Nam truyền thông tiêu cực chống lại Trung Quốc, thì dư luận Việt Nam sẽ kích động dẫn đến sự tiêu cực đối với Trung Quốc, kèm theo sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Việt Nam. Tôi hy vọng có sự giới hạn sự phát triển ở Việt Nam và Thái Lan, Tốt xấu là sự đan xen lẫn nhau, chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Việt Nam và chủ nghĩa hư vô, tôi càng mong sự phát triển của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam thực sự kiểm soát nhiều hơn cái gọi là nền dân chủ, nhưng nguyên nhân chính là dịch bệnh lần đầu đã bùng phát ở Trung Quốc và những biện pháp mạnh mẽ của chính phủ Việt Nam chống lại Trung Quốc được nhân dân ủng hộ. Và đối với Hàn Quốc thì lại ngược lại, Trước sự việc cách ly 20 người Hàn Quốc tại Đà Nẵng, những người Hàn Quốc nói rằng chính phủ Việt Nam không cho họ ở trong khách sạn 4 sao, đồ ăn không ngon và họ bị ngược đãi. Người Việt Nam lúc đầu rất tức giận, nhưng ngày hôm sau họ bắt đầu nói rằng người Hàn Quốc rất tốt, chỉ là một người có vấn đề hay gì đó. Và người Trung Quốc thì sao? Đến Việt Nam phải bỏ chi phí 300 USD để tự túc sống trong nhà ở cách ly. Hàn Quốc là hoàng đế tối cao của Việt Nam, Samsung và những nhà máy khác tạo ra hàng triệu công việc cho dân Việt Nam. Việt Nam có gì để đi, tôi đã đến Việt Nam 2 tuần vì công việc của tôi, tôi không muốn đi lần nào nữa. Còn tệ hơn cả Thái Lan. Xảy ra từ Trung Quốc đầu tiên. Hiện tại, vẫn còn bằng chứng cho thấy một số người chết vì cúm tại Hoa Kỳ. Trước khi không có chứng cứ, các phương tiện truyền thông khác sẽ nói là từ Trung Quốc, Triều Tiên ở góc nào đó cười nhẹ. Thật ra, tôi nghĩ một phần của lý do là việc di chuyển giao thông bất tiện ở nhiều vùng nông thôn và những thành thị nhỏ ở Việt Nam, nên ít bị ảnh hưởng bởi các nước khác, nên sự lan rộng của dịch bệnh rất chậm. Tất nhiên, kinh nghiệm rõ ràng nhất là việc phong tỏa biên giới và hủy bỏ các chuyến bay. Sau tất cả, Việt Nam vẫn còn nhiều công nhân, con nhà giàu và cộng đồng gốc Việt đang sống ở châu Âu, Mỹ và Úc. Trong kinh tế du lịch, sự lợi nhuận khổng lồ của du khách từ châu Âu, Mỹ và Úc. Nhưng kinh tế Việt Nam thực sự sẽ rất khó khăn, thành phố Hồ Chí Minh gần đây đã đóng cửa tất cả các tụ điểm ăn chơi. Phản ứng của chính phủ Việt Nam rất nhanh, và hiện nay ngay cả Việt Kiều cũng không thể nhập cảnh vào Việt Nam. Bây giờ tôi thậm chí không thể xuất khẩu gạo, và tôi đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Phản ứng của Thái Lan chỉ đơn giản là một mớ hỗn độn, Ha ha ha nhưng con gái của ông chủ tịch tập đoàn thép ở Việt Nam khiến Việt Nam khủng hoảng, biết có dịch ở Ý nên sang Ý chơi, về thì không ngoan ngoãn cách ly, còn đi câu lạc bộ và tham gia vào lễ khai trương cửa hàng. Cô ấy có kết quả dương tính và ảnh hưởng tới cả một nhóm người, bao gồm cả những người cùng chuyến bay với cô ấy vào thời điểm đó. Người phụ nữ bị sốt khi trở về nhưng cơ quan chức năng Việt Nam không thực hiện tốt kiểm dịch, có vẻ như trước khi bùng phát, sân bay đã làm việc không nghiêm túc với những người xuất nhập cảnh, Tôi nghĩ rằng Việt Nam đã mắc sai lầm giống như Đài Loan vào thời điểm đó, tin rằng châu Âu, Mỹ và Úc có thể kiểm soát được dịch bệnh, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Tôi thực sự muốn hỏi, liệu việc đặt hàng bộ dụng cụ thử nghiệm Việt Nam tại hơn 10 quốc gia, bao gồm Úc, Bỉ, có phải là tin tức thực sự không? Tôi nghĩ Triều Tiên là nước cứng rắn nhất, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên là hãng thông tấn quốc gia duy nhất ở Triều Tiên, ngay sau khi dịch bệnh bắt đầu, đã hồi hương tất cả các nhà báo nước ngoài, cấm tất cả người nước ngoài và người Triều Tiên nhập cảnh từ nước ngoài. Điều này có nghĩa là chỉ có cơ quan thông tấn trung ương của Triều Tiên mới có thông tin tình hình dịch. Họ không lên tiếng và thế giới bên ngoài chắc chắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra ở Triều Tiên. Tôi đọc tin tức ở Bắc Triều Tiên và một số người cũng đã bị nhiễm bệnh, Vì chính sức mạnh quốc gia, Bắc Triều Tiên đã đóng cửa biên giới, đó là cách làm có trách nhiệm với nhân dân, thời điểm đó đã bị nhiều người Trung Quốc chỉ trích. Không có gì ghê gớm khi có người bị nhiễm bệnh. Triều Tiên đã làm rất tốt. Nếu không sức mạnh quốc gia và hệ thống y tế của Triều Tiên sẽ trực tiếp sụp đổ ngay lập tức. Giao thông ở Việt Nam không thuận tiện nên việc dịch bệnh không thể lây lan nhiều. Không phải là Trung Quốc kiểm soát dịch bệnh tốt nhất sao? Bạn thử nghĩ xem, tôi không nghĩ các nước khác có thể làm được như Trung Quốc. Hãy thử tưởng tượng nếu Việt Nam được đặt vào vị trí của Trung Quốc, liệu họ có thể làm tốt hơn Trung Quốc? Việt Nam là số một của thế giới, cứ vui đi. Và có rất nhiều bình luận đáng chú ý khác của dân mạng Trung Quốc Hiện tại quy trình tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Việt Nam đang được mở rộng, nhưng các bạn nhớ bảo vệ bản thân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch rửa tay có chứa cồn, mang khẩu trang khi ra đường nhé. Các bạn thân mến video của mình đến đây là kết thúc, nhớ nhấn like và chia sẻ với bạn bè. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.